Hey, uh, I put like four in his head. Uh, the Draco on me, be speaking that Spanish, we sending him up like a riba. Uno, dos, tres, cuatro. Uh, I'ma go down with my vatos. The way that we leaving them shells, niggas they thought we was eating them tacos. I do not fuck with a nigga that don't go ahead and go get to the bag. Uh, I love my family in the eyes since like day when I told them I would give them my last. Uh, bust up shot, bust up shot, you gon' know where I'm at. Uh, Make it clap, make it clap. Shorty, I hit from the back. Like, what you gonna do with these racks? I, will finesse all these niggas. Take me a check, cuff some pain. I do not fuck with these niggas. Keep it at niggas is wrong. I'ma go hunt me a nigga. Stone cold, stone cold. I'ma go stone Tới giờ anh ơi, tới giờ Hey, I feel like going this night. Mở cơ. Spanish, we sending him out like a Lima. Uno, dos, tres, cuatro. I'ma go down my rock. The way that we live Niggas, they thought we was eating them tacos. nửa ký nó mới chạy ra dạ yeah. điều mình câu mình một rau à <laughs> giống như hồi nãy là đứt rồi đó à, lại phía bên kia là đứt rồi từ từ trơn á ơi Ủa trơn lắm á mặt ruộng muối mà thằng hên chứ thằng liệt mà đi ruộng không có mực tụi nó làm gì câu có mực nó thấy không thấy cối xanh xanh lên không ủa chị bị chụp đẹp lắm làm cho chú năm hả mày gì không biết nữa mì mực hay mực mì không biết gương đặt đây